야 이게 이게 뭐야 이거 빨리 앉아 장난이야 장난 너무 좋아하는데 야너 너 그런 거 하지 마나 아주 그냥 어, 얼굴 섞은 거려 어. em l 따 tay tao cơ à em n 왠지 또. 왠지 왠지 그럴 것 같더라. 좋아해. 알아? không không không ủa Hả? hỏi đi hỏi à không ủa hỏi em hả ủa à, mọi người ơi Eurobun kỹ năng nha kỹ năng nha cái hả kỹ năng nha không quan trọng đâu yên tâm 중간에 생각나서 여러분들께 이 아, 인사드리려고 네. 어, 썸네일 찍으려고 준비 중입니다 이미 한은 찍었고요 이제 비의 차례 mà b 어. <laughs> 아 이건 컨셉으로 찍는 거잖아 내가 진짜로 그런 게 아니고 많은 분들도 이해해 주실 거야. 그냥, 그냥 장난으로 찍는 거잖아. 이게 뭐야 이게? 어? 음, 오케이 해로야. 네. 음. Bắt 네. 아. m m 어. hả? <laughs> m n h i sợ <laughs> Chúng mừng Đem bạn tắt cho cởi nè ờ, Đâu đâu đâu đâu đâu Thôi thôi thôi không cần chịu em, em, em, chịu đâu đâu đâu chịu chịu chịu không phải không phải không quá à. ừ. không ừ. không phải 야 이거 방금 쉬는 거야. 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, không phải bình biển Được cài stay rồi Anh stay rồi Chị gái xíu nữa ngủ toilet đâu bà ok ok ok ok 아, 에이 바보야 내가 이거 맞 여기라고 그랬잖아 안 놓이 안 놓이 마 sai rồi. không được Trời Anh lỗi mà Trời Em không tin anh Em chọn theo anh mà em tin anh em chọn cái này nó Anh nói cái này cũng được Anh nói cái này được Không phải Rồi Đôi được không? Không biết, để em suy nghĩ <laughs> Không nhớ Uống cũng không được mà Ờ à, đúng rồi, uống cũng không uống được mà nói cũng không được. được Mà nói cũng không xong chắc ốm đi cho rồi chứ nói làm gì nữa nói để thừa nhận Dạ, 야 이거 먹는 게 부정하는 거야 ốm cũng là thừa nhận mà nói cũng là thừa nhận 이게 em 먹는 게 nói 부정하는 dối 거야 em không nói dối nên em uống nè 아, 그러니까 이게 아이고 아니라는 게 아니에요 있다는 얘기예요 chết rồi đừng rút ra rút vô hoài chị đừng có à, Không. 그럼 야 왠지 안 들어가더라 네, nói dối là <coughs> chúng ta không xấu. nói, chúng ta không nói dối đúng, đúng chắc rồi. chắn ừ, chắc chắn nói dối là người xấu đúng rồi đúng chúng rồi. ta là người tốt <laughs> đúng rồi <laughs> chúng ta là người đẹp à, hả? <laughs> chắc là vú rồi không vú không mông ướp sẽ mông vừa à 엉덩이 em á à, nè em không tin anh nhưng mà em mời anh em chắc chắn không tin anh á <laughs> nè ờ, xin mời nó mà nhảy lên cái à hả oppa lúc kia lúc kia <laughs> chơi chơi chơi chơi chơi chơi giờ là nhảy lên chắc rồi nha <laughs> ủa không không 야 오빠가 한다고 했지 너는 왜 오빠 말을 안 들어 đây. Hả? Uống bia. Hentai. Hentai? Hentai. Hentai à? Đánh nha. yeah, <laughs> yeah. Dạ, dạ, dạ. Tại sao xem anh hả? <laughs> em suy nghĩ bây giờ em sẽ um, cái nét này nè với anh nè nhưng <laughs> không được <laughs> Mì anh hiểu Buông đi Buông đi Trời sâu lắm đi ta Ok Em uh, tốt nhá ừ. Không sai nhá, không nói dối sao Thôi bà ơi Thôi không uống được Được không? Tới em Tôi sẽ giết tất cả mọi người Bà tin tưởng em Ừ, tin Nhảy thiệt nào ông ba? anh muốn im lặng cô gái nói dạ, và love me like you do love love love me like you do <laughs> ờ à, à. biết mà đúng không à, biết à, cái bài 50 à? đó 50 ừ, ừ. tôi phải tôi phải ờ, quỳ lên ba tin em không không không không không không tin em nè tin em không không không không anh một mình vậy là phải à cái này 자 파란색까지 쓰게 됩니다. 이게 Rồi, tiếp theo là chị. 음, 제발 제발 제발 제발 Chết Mẹ rồi. Ờ, mẹ ơi, cô lại mẹ. Còn có mỗi cái này à. 아! 어! 하! 하! 아, 겜. không không có tất cả mọi thứ tương ớt ớt à, cái này tất cả nè được nhưng à, mà được hả nhưng mà k h ô n muốn à, chắc chắn rồi à. h em là stronger không sợ tiếp đi đâu rồi 아 피곤하다 진짜 갑자기 피곤하다 I will kill you 싸늘하다 가슴에 비수가 날아와 꽂힌다 không em muốn thật oh, ủa sao biết được giờ em không biết không có nhận ra được luôn á nuôi được không nè ừ. nè à hiểu rồi 시끄럽답니다 à, 네. em không thích im lặng nếu hả ừ. em thích im lặng Ồ, à. ba là thích ồn ào em biết mà em biết dạ, biết rồi ba thích nói đối gì nè ba là với chị gái là xem xem nè không sao đâu em không sợ không. em say rồi 미안해요 아, 취해가지고 지금 아 그만 먹어라 술 네. 뿡. 그냥 좋아하는 네. 어? 나 sao Cái này hả? Chưa <laughs> 여자들이 더해요 여러분 예, 여자들이 더해요 음. 우리 19금 방송 아니거든 남자는 한 방이야 어. nhưng mà t ư n không quan tâm tới em sắp say rồi em không sợ nữa đè <laughs> buồn tê. quạt quạt quạt hả quạt em mua mua ở đây không em uống em uống em uống ờ, em uống em không có khoan ờ. khoan được ờ, em uống 보고 싶은 것 같은데 Can I last you now? 하, 면서 꽉꽉꽉꽉꽉 The come 득득득 아, 화끈거려. 아, 나 얘네들이랑 못하겠어. 아. 마, 이자 깨톡도 컴. 없어요. 진정해. 진정. em ba lon rồi Bùng cái hả? Trời ơi à, Em xui quá Hôm qua em nổi em Hôm nay hôm nay không muộn Phải không? Nhưng mà hôm nay em muốn tất cả Em ở lúc kia rồi <laughs> Cái tuyệt lắm 어제 너무 자신했어요. 자기는 술 많이 안 먹을 수 있다고. 나의 하. 아, 꼬하. không của em 어. đợi lại không không không 너 빨리 쌍이나 해. 오, 나왔다, 나왔다. mình diễn lại với em được nè thôi để chị uống 야, 이거 말할 수 있지 않나? Thôi, uống nhiều nhiều diễn lại đúng không đây lên đây 어, 글쎄, 드디어, 드디어. Để em là chị này là chị muốn sao <laughs> Em là chị Thôi uống đi chị Thôi được rồi chị uống đi nằm ơn 뭘 하려는지 모르겠는데 먹어라 먹, 먹어야 되겠다 truyền lại bị bắt 되겠다. chân lên 아, à, 아, à, à, bình thường 아, bình thường 아. vô vô vô 야 오늘 뭐 난리야 날. Chú à đè, chú à đè, đè đè đè đè. <laughs> 지금 11시 35분인데요. 어, 지금 전 애인에게 전화를 걸어서 돈을 빌려달라고 해야 됩니다. Nếu cũ thấy thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ủa nhưng mà em sao ta xó xó liên lạc hết chị gái tất cả bỏ đi rồi. 아 그니까 그러면 우엉디. xin mời, 어, để em em giúp chị. 밑에 우엉디. Ồ. Thôi ráng đi chị. Con tranh phải uống đi chị. Em block tất cả. Chị cái block tất cả rồi. uống đi. Thì uống đi từ đầu vậy đi sao mà hay đây. 말할 필요 없어. uống đi. <laughs> đi. là không 블럭 tâm 덤마. uống đi. ừ. À. Ủa em mà? Của em. Của em. Của anh à? 신의 연수였습니다. 예. 어? 아니, 아니, 아니, 이제- What h a 아, 그 잊어버리시고요. 네, 지난 일을 잊어버리시고 자 현실을 받아들이세요. 뭐야? 아, 뭐가 그냥 걔네 엠라 화이트만, 화이트만 걔네 미로 검사 검사. 아니네아 언어야. 아 넘어. 아, 뭐, 왜? Ồ. Thôi lỡ uống nhiều rồi không sao. Thức uống lại anh sợ. anh muốn xem không? Hả? Ồ, không không muốn chị. Anh xem về là anh anh xem rồi anh chết luôn á. 아, 점점 무서워지고 있어요. 빨리 이곳을 탈출해야 될 것 같습니다. 화가 이제 적당, 적당히 해야 될 것 같은데 이제 몇 번만 더 하고 화가 좀 많이 취했어요. 아 anh Giang ông ba anh Giang ông ba không được anh muốn tất cả no. không được không được oh. cái gì cái gì cái gì nếu <laughs> như mà không chấp nhận mút là phải uống á tới câu em không em không được không, em được, uống uống là em uống mà tại sao được à tại sao à đeo không 사실은 제가 안 할 생각이었거든요 네 그냥 아, 겁먹길 바랬는데 겁먹었네요 거울은 아니 겁내 애매히 말 사무라이 아 예. 스무 살 그냥 chắc nhiều lắm đang suy nghĩ đang nhớ, bao nhiêu người ừ, rồi đó uống hả rồi xong ừ, là ừ. có rồi chắc chắn là có rồi chắc chắn là có wow yeah. 잠깐만 이거 컴 넣어 왜? 하고 không 하고 No. 그래. 아, 뭐야? 내 맘이야. 내가 내가 사장님이야. 저렇게 달라? 아, 나 왜? 예, 예, 예, 예. 아유. chắc chắn rồi. 어. 저는 혀를 선호. À, biết ngay mà. Trời ơi, tất cả biết. Tất cả đều biết. tại sau biết xin mời tại sau ờ. biết đó <laughs> sợ quá gì ghê quá Ê. khi nào 12 tuổi Ồ. <laughs> Không, được em giỡn ấy là nói không được 16 nè oh. trẻ vị thành niên nha chưa có đủ tuổi trời đất ơi mọi người 네. 네. cái gì c h ắ 뭐 어, 어떻다고 나잖아 이게 뭐라고 아이 참 아, 근데... 오빠 그렇게 나쁜 사람 아니야 ha anh à đừng mày tuấn mà không thay ngồi em sổ không tin anh chắc chắn ờ biết rồi không sợ không cân tống 아. 선생님에게 바란 적 있습니까? 어거 어거 Trời ơi câu đơn giản quá à 음. hãy đăng ký 아 바로 걸리네요 자 얘들아 다 할 필요는 없어 이거를 다 할 필요는 없고 나중에 또 우리가 놀러가서 하면 되니까 요거까지만 어. Mọi n g ư Lúc k ị c mi Cảm đ ộ 자. 컴파이 오. 컴오. 자, 오늘은 홈나이. 홈나이 여기서 k ế 음. 음. Nhiều lắm. Tất cả ba người mệt rồi, phải không? Bây giờ mới 2 giờ mà. Happy New Year. 음. 그러니까 저희가 장난삼아 이렇게 재밌게 놀았고 어, 또 이제 즐겁게 놀았으니까 이렇게 마무리하면 될 것 같습니다. 너무 심하게 장난하면은 또 이제 보시는 분들이 불, 쾌감을 느낄 수가 있으니까 저희가 수위 조절을 해야 될 것 같아요. 여태까지 이렇게 시청해 주셔서 감사합니다. 여러분 감사합니다. Happy Happy New Year.